bốn mặt này để các bác hiểu hơn về nó đây đây là cái hột tài xỉu mà em đã làm cái chip báo dung bốn mặt vào bên trong hột tài xỉu này và khi đi chơi các chỉ cần mang được một hột này vào sòng sớ chơi thôi hai hột này là hai hột chợ hai hột thường với riêng với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu công chuyện báo dung bốn mặt này các bác có thể luồn hột vào mình lắc cũng được mang hột vào để cho mình lắc cũng được hoặc luồn hột vào để cho người khác lắc các bác chỉ cần đứng ngoài cầm cái máy báo rung này thôi là coi như mình đã nắm chắc phần thắng ở trong tay rồi khi vào chơi thì các bác bật máy báo rung lên không chơi thì mình tắt đi máy rất là nhỏ gọn đúng không ạ để đâu cũng được và rung thì rất là nhẹ nên các bác không sợ yên tâm là không sợ người khác biết nói nó là đồ tài xỉu công chuyện nhưng riêng về phần tăng tích thì em vẫn bao cho các bác nam châm không hít nước muối nổi và dọi đèn trong vậy nên là các bác cứ yên tâm và đối với mỗi một cái bộ hột tài xỉu công chuyện báo dung bốn mặt nó sẽ có một cái nhịp dung riêng đây đây chính là cái nhịp dung của nó mỗi mặt về sẽ có một nhịp dung khác nhau để cho các bác dễ phân biệt nhất nhị năm sáu còn ba bốn thì không dung nhất nhị thì tất nhiên là mặt thấp thì mình đánh xỉu rồi đúng không ạ còn năm sáu mặt cao thì mình đánh tài tỷ lệ về tài nó sẽ nhiều hơn và tuy nhiên là nếu như mà gặp phải chén phản thì mình phải chấp nhận thôi vì tài xỉu mà các bác tài xỉu không thể tránh được chén phản và sau đây em xin phép sẽ được test thử một vài tiếng để cho các bác cảm thấy được cái độ chính xác với độ hiệu quả mà cái bộ đồ chơi hột tài xỉu công chuyện báo dung bốn mặt này nó sẽ đem lại cho các bác như thế nào cái máy báo dung này thì em xin phép cầm ở tay bởi vì nó dung rất là nhẹ nên là nếu như có để ở đây các bác cũng không thể cảm nhận cái nhịp dung của nó máy không dung này các bác này không dung là ở đây có gì không dung là ở đây sẽ có 3 hoặc 4 đúng không ạ đây 3 hoặc 4 đối với cái nhịp dung này các bác có thể bỏ qua hoặc là mình thấy ờ, ưng chén nào thì mình lật thôi còn nếu không thì mình cứ bỏ qua cho nó chắc các bác nhá đó có 4 đúng không ạ máy dung hai ngắn hai ngắn là ở đây có 5 ở đây có một năm thì em sẽ đánh tài các bác nhé. đây có năm về tài đúng không ạ máy rung hai dài hai dài ở đây thì em đánh xỉu nha các bác nhé. đó xỉu hai dài của mặt hai đúng không ạ với lại tiếp tục rung hai dài tiếp hai dài em lại tiếp tục đánh xỉu tiếp xỉu 2 chuẩn chưa ạ máy rung một ngắn này các bác này một ngắn em lại đánh xỉu các bác nhá một ngắn này có mặn nhất nhưng mà nó lại lên tài chén này là chén phản đây như lúc nãy em đã nói với các bác ạ chén phản nó là như thế này đây và tài xỉu thì mình không thể tránh được tất nhiên là nếu mà đánh 10 chén thì phản 1 đến 2 chén thôi đúng không ạ lại dung một ngắn con này một ngắn chén này em đánh xỉu đó xỉu đúng không ạ vừa rồi thì em đã test thử cho các bác một vài tiếng và các bác cũng đã cảm nhận được cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi hồ tài xỉu công chuyện báo dung bốn mặt này rồi đúng không ạ còn bác nào mà muốn ờ, biết được cái độ chính xác của nó hơn nữa thì em nói rồi đấy ạ các bác cứ lên cơ sở em em ở bến xe miền tây